Rồi. Hai, ba. Foul. Rồi chào mừng các bạn đến với THOL Gym Center quận 12 để đón xem màn thi thố đầu tiên của những học viên THOL Academy và ngày hôm nay ba chú gà sẽ ra lò thi thố với nhau bằng cái kỹ thuật tập mắt OT trên dàn Mỹ Đế 2M. Các bạn này đã có hai tuần, hai tuần tập luyện với án mắt OT và bây giờ các bạn sẽ trình diễn được cái điều mà các bạn học được từ Duy Nguyễn và cái điều các bạn học được từ cái văn hóa tập luyện của THOL trong bài biểu diễn mắc OT one shot one kill đâu chớ chớ chớ đừng nóng gà gà này xung quá gà này mới là clip xung quá à, đầu tiên là trên chiếc máy Functional PPMS 5000 thi thố bài City Pro theo phương pháp mắc OT dưới sự trình diễn của bạn Hoàng duy cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong niềm tin và hy vọng không biết bạn có thực hành được không rồi mời Marco Macoty một hai ba bốn năm sáu bảy ok quá tốt à, không có gì để chê thì à, bạn này à, tập luyện à, lên được nghe nói đâu bốn cái cơ bảy cơ gì không biết nữa ngày trước là 31 vô đây à, nạp tiền đập súp vô giờ lên 34 35 gì đó không biết nhưng mà tốt thì không gì để nói bây giờ mình nói cái xấu đúng không thầy phải bóc phốt chứ phun cây cô full cây đi trời cái này dành cho người bình thường em mà chứ vậy full cây thôi giờ mời thằng này vô đi thằng này thằng này thằng này thằng này chưa săn boss được mấy em này à, fan cứng anh đó nhưng mà có một cái nó nó nó nó, nó có cái tật đó là nó học trong trường mà nó đam bà cô bà cô cho nó học dịch hoài không rồi hồi nãy à, bạn à, hoàng di tập là tương đối chuẩn rồi các bạn anh không có gì nói thêm ở bạn hoàng di tập là ngồi form ok rồi biên độ lưng tốt rồi răng răng cơ lưng cũng rất là tốt khi bạn vô bạn ấy rất là sát ngực của lộn à, đúng là sát ngực đó vô sát ngực vào lên tốc độ thả ra rất vừa phải và cái răng coi lưng ok phi quay ok mức tạo ok thần thái tương đối đạt rồi hiện giờ em tập thử coi sẵn tiện đây kia nó nghỉ mệt rồi em ơi rồi mà nhiêu đây đi mà không nổi nữa tao không cho mày tốt nghiệp luôn nửa lớp nửa nửa ống à rồi giúp coi ờ cũng được em em ha không đến nội tệ lắm cũng được đó chỉ thua nó thua sư phụ nó cái thần thôi kim con đó gì á vậy vậy vậy vậy vậy cái gì mới khen mà vô tầm bậy rồi con Ai cho mày lết Đúng không Mày vô mày không mày lết Mày coi thằng này vô nè đó Sư huynh vô biểu diễn cần sư đệ coi coi Vô kỳ hả Phun cây phun cây nó rồi phun cây Khổ ghê Mấy cái đồ yếu này Mấy cái cũng được mắt cầu OT mà rồi dứt tốt đó bạn bạn chú ý cái biên độ lưng cái biên độ lưng của bạn này nè đó tốt đó cái thứ năm rồi cái này tốt quá rồi các bạn hang full cây nè kỹ thuật ok thở tốt thở, thái ok chắc nhạo liền dữ lắm tiếp theo tiếp theo mời em nào em em nào sang bót em nào sang bót mày đẩy ngực rồi một thằng chạy rồi cho không điểm luôn trốn rồi các bạn thích bạn này các bạn bạn bạn bầu chọn bạn này số 1 nha các bạn bạn này số 1 bữa nay có ba gà bạn này số 1 rồi ok rồi các bạn thấy không các bạn thấy không các bạn trình diễn đầu tiên của bạn Hoàng Di rất ấn tượng nó tạo cái áp lực rất lớn cho hai bạn tiếp theo hai bạn tiếp theo đăng ký bài Ben Press với bài Swag mà gặp thằng này nó, nó trình diễn như vậy là là quéo rồi bởi vậy thì sao nó áp lực lắm bạn áp lực của thằng đã đầu nó đã qua đi rồi thằng tốt quá rồi không đam nó được rồi xe cấp cứu chạy ngang xe cấp cứu chạy ngang thằng nào kêu sẵn vậy <laughs> thằng nào kêu sẵn vậy nhưng mà nếu mà thằng sau mà nó tập tốt hơn là anh chấm điểm thằng này rớt nha Lý do đơn giản thằng kia quay khó hơn công bằng mấy bạn công bằng không tại vì thằng này nó nó đăng ký bài mà nó biết lửa. a few moments later với màn trình diễn rất ấn tượng của bạn đầu tiên thì bạn thứ hai đã đau bụng và đi rách room Hả? anh di ra lực là 10 phút không xuất hiện sự thua thứ chính bạn ấy xuất hiện đó là bạn hiếu bạn hiếu là các bạn mà thể hiện một cái kêu deadlift xong lắc đít xong rồi về chấn thương tình, đó các bạn rồi bây giờ mời các bạn bạn hiếu thực hiện bài đăng ký của mình là bài flash dumbbell bench press bao nhiêu ký 40 kg 40 kg và bạn hỗ trợ là bạn Tuấn Anh đây xin mời các bạn đến với phần trình diễn của bạn hiếu đây lên tạ đây ngon lành nha 40 kg bạn này nhỏ con mà đẩy 40 kg rất là nặng 80 kg bằng với à, bạn kia rô rồi fail fail rung quá không sao bạn bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh không sao cái điều đó là cái gì bạn cái điều đó là cái gì học tập học ở trong lớp của tôi là an toàn trên hết không rớt đâu sao đâu tạo đâu sao đâu sang xịn máy xịn ngã ở đâu là quỳ là kiểu đó lại cho, cho lại cho gỡ cho gỡ mình quân tử mình cho gỡ các bạn mình ừ thoải mái bình tĩnh cho nào sẵn sàng rồi thi không cần làm liền cũng được bình tĩnh à bình tĩnh các bạn cho bạn hiếu tràn tràng vỗ tay ủng hộ tinh thần nha wow. rồi tại sao không nổi không lên không nổi hồi nãy tập được mà hồi nãy tập được mà flashback nãy làm được mà vấn đề là tại sao anh nghĩ xíu đi áp lực tâm lý áp lực tâm lý em đè nặng quá sẽ áp lực tâm lý ờ à, tức là ý đó là em trình diễn tốt quá xem được tâm lý cho bạn hiếu đúng không rồi cho bà hiếu nghĩ tí đi các bạn thế mà nhưng mà vấn đề là gì bạn này tướng nhỏ xíu con à mà chơi đẩy 40 kg đó thiệt chứ bạn á phòng ở ngoài chạy hết rồi không ừ. phải chạy hết rồi ừ khởi động đi rủ bộ đi cà phê đồ nó nguội nó nguội súng nhả rồi ok từ từ rồi rồi rồi ok rồi màn trình diễn thứ ba cũng là màn trình diễn cuối cùng của bạn hiếu ở mức thử thách là 40 kg một tay chúng ta nín thở chờ xem cố lên hiếu ơi cố lên ok ok hai bốn cái ba bốn down sáu rồi thả bạ, good job không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân với sự cố gắng vừa rồi của bạn hiếu thì các bạn thích bạn hiếu đánh dấu số 2 comment số 2 chấm bạn hiếu mấy điểm so với bạn hoàng di bên kia thực hiện một cái bài tập nó không có gì gọi là áp lực cả cái bài tập này rất là rủi ro nha các bạn từ lúc mà bạn hiếu lên tạ tim anh đập đùng đùng à, lúc bạn hiếu lên cái một anh vẫn còn hoang mang nhưng mà tới lúc bạn hiếu xuống tạ được đó là ok cái lúc cái động tác xuống tạ bằng hiểu rất ấn tượng đó các bạn chú ý cái điểm đó bài tập này nó khó bài tập kia rất là nhiều đó nên các bạn dám thích đương đầu với thử thách đó bạn hiếu đây bạn dám đương đầu thách bạn dám chơi muốn tạ rất là nặng so với cái hình thể của bạn rất là nhỏ hiếu nhỏ con mà đứng chung anh lại gì đâu đúng không bạn chơi anh à, bình thường tập chừng bốn năm chục thôi còn hiếu thử thách bốn mươi lăm bốn mươi đổi giành đó là kinh khủng rồi hai màn trình diễn của hai bạn này sẽ tạo áp lực rất lớn cho bạn thứ ba là bạn squat đây bạn squat đây rồi chúng ta cùng nhau xuống với tầng số 3 của TH Lòi Sim Center quận 12 với dàn BPF BPF khung là khung full full bao rắc đó full bao rắc nha các bạn có thêm Olympic platform nữa hàng mỹ đế hai em đấy vô rồi trong thời gian chờ đợi gà số 3 uh, tên là định võ thực hiện bài test trên cái máy máy này máy gì nãy nói rồi bbf nha bbf này là cái gì ừ full uh, bao rắc à, có cái platform nữa à, đầu tư tiền cũng phải nói chung chắc gần 200 triệu á à, bạn này sẽ thực hiện cái bài squat hai bốn bốn năm lần trăm bốn năm là năm chục chứ năm chục này năm năm năm năm nhân hai là trăm mười trăm mười cộng cây trăm ba trăm ba thì ngày xưa bạn đó ờ, cách đây tháng mấy hai tháng đó, chưa đăng ký lớp này thì bạn đó chơi trăm wow. chơi trăm mà phòng cỏ cây chắc hắt luôn rồi thiệt đó, nên giờ bạn thực hiện cái mức tạ này biểu diễn cái à, phương pháp của ty bạn đã đảnh hội trong vòng 2 tuần xin mời rồi à, bạn đỡ tạ cho bạn này là bạn dương nguyễn bạn này chưa dám săn bót từ từ bạn ấy vô thi sau vô lớp mà lớp lớp sau không phải là nói chung là nó có nhiều nhiều, nhiều cuộc thi các bạn mà bữa nay ban gà nhoi nhất thi trước còn mấy con gà nhoi vừa vừa đó thì sao này không bao bát luôn ha bạn này mà có bao bát vô chắc lên được 10 10 10 10 10 10 ký tạ nữa một hai ờ, ok ba sáu sáu rồi ok đó à, bạn ấy tập tốt nhưng mà biểu diễn cái động tác này chưa được hoàn hảo hoàn hảo ở chỗ là bạn à, à bạn đi ra nhiều quá đúng không khi mà bạn đi ra tới 20 bước là cái đoạn bạn đi vô mà thấy rất là khó bây giờ bạn đi ra bước thôi xong họ vẫn bước vô bước thôi đúng không mà bạn đẩy bảy cái mà bạn đẩy bảy cái mà bạn à, cái cái cái ờ, ờ, cái cái cuối bằng vô mất điểm quá đó nên thôi giờ lên cho bạn thêm 25 kg tập lại đi còn để được tức là cái mắt ot là gì là mình tập cho nó tốt mình vô cho nó tốt đó mình ờ, còn ở bạn này á nó thừa cái này mà thiếu cái kia thấy không nó thừa cái này thiếu cái kia bởi vì tôi nói anh mới nói em tập đúng là chuyện nhỏ nhưng mà tập cho nó đẹp và tập nó thần thái để cho người khác người ta nhìn vô ta không bắt bẻ được tụi em bốn cái cũng được nhưng mà bốn cái đó là bốn cái người ta không bắt bẻ được cái đó có ba bát không cho nó mượn ba bát em em em em swat ba bát không dạ không không hả không quen à dạ cây không à. này chắc mốt chấn thương cổ thiệt thiệt không rồi ok chúng ta tiếp tục quay trở lại với bàn phích lỗi của bạn định võ bây giờ mức tạ duy tăng lên là 140 kg rồi mời bạn thực hiện đi có thể đây là clip để đời của đời bạn đấy ok tốt tốt tốt nằm rồi đó cố gắng tập trung đi đừng có lắc rồi đó ừ rồi vô đẹp coi ok chỉ có cái gần cuối hơi ghê ghê đó cái gần cuối là đùi gối bạn đảo một vòng vậy nè đó cái đó thành hơi ghê ghê nhưng mà bởi vậy là khi mà anh nói là cái cuối tập trung đi đùi gối đảo được kìa thì lúc là cái đầu bạn mới tập trung cái đầu bạn lúc đó mới tập trung lên cái cuối bạn lên còn tốt hơn cái cái cuối nữa đó bạn thấy không tức là mình trong một cái vấn đề tập nặng á mắc ot á mà cái sự tập trung nó cực kỳ quan trọng cái điều đó thì anh chia sẻ thôi chứ không phải là anh nói bạn này tập lỗi tại vì các bạn phải hiểu là để mà mà đi đến ba bài test này á, là các bạn đã tập lúc 1 giờ rồi các bạn BT này đã tập lúc 1 giờ bằng bằng một cái mắt OT nào đó của các bạn rồi và bây giờ là 6 giờ tối rồi thì cái cái cái cuộc thi này nó đang diễn ra ở một cái giai đoạn mà tôi không sẵn sàng mặt năng lượng tôi không sẵn sàng mặt độ khỏe cơ bắp nó nên có sự chập chọn xíu nhưng mà tin rằng nếu mà cuộc thi này tổ chức ra một cái ngày nào đó mà các bạn chỉ là thi thôi thì các bạn sẽ có một màn trình diễn hoàn hảo hơn với mức tạ tốt hơn và cái thần thái của bài tập tốt hơn bạn này số 3 bây giờ các bạn cứ chọn team bạn có thích đi một hai ba còn mà thích luôn cả ba người á thì nhớ xuống tiền mua shop pvt cho các bạn bye bye cảm ơn bạn theo dõi hay thì mua shop đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài